sớm tối nhịp bước lặng thầm mọi nỗi hôm trôi hôm ăn lúc cuối có khi mai lại ly đường xa nhau trong sài gòn 6 giờ là tạm biệt đang ở ngã ba đường nắm chặt hay là bước tiếp nhìn trước cuộc đời dọa à, ta đến chết khi tâm ta không tỉnh vì đời là vạn biến em thì vẫn chưa ổn vì anh chẳng an yên lúc nào cũng buồn phiền tâm điên không ai tỉnh thời thế vì đồng tiền thì lúc nào mà an nhiên thế thôi nhắm chặt mắt lại vì nhìn thấu cuộc đời tương lai đang chờ đợi dù cho ghen về ngàn cũng qua phần đâu Cho đến mai sau xin như tình đầu Khúc nhạc này nó luôn có em dù có mất phần lời Vì mất em nó như có thể anh đã